phong thủy nhà ở ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc sống của gia chủ. Một ngôi nhà với địa thế phong thủy đẹp, thiết kế hợp phong thủy sẽ đem lại nhiều may mắn, tài lộc và thịnh vượng cho gia chủ. Ngược lại, nếu căn nhà của bạn phạm vào đại kỵ thì những chuyện không may sẽ liên tục ập tới. Phong thủy Tam Nguyên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 vị trí bếp, phòng thờ, các hệ thống công trình ngầm, các biện pháp chấn trạch hóa sát hợp lý để tăng vượng sinh khí cho căn nhà. Dưới đây là một số hình ảnh công trình mà phong thủy Tam Nguyên đã thực hiện, bao gồm từ nhà mái bằng một tầng, nhà liền kề, nhà phố đến biệt thự nhà vườn. Trong từng ngôi nhà, chúng tôi đều phân tích tổng thể trạch đất